bây giờ ở đây mà có một số khoảng trăm người ha, một trăm người này đều nhập định trong cái phút giây này thì vậy là cái vùng trời này được sung mãn nữa vì cái năng lượng thiền định cái sự rung động để nâng tầm cái cái cái cái vùng trời này là nó lên một cái tầng bậc rất là cao và bậc giác ngộ thì nó gấp hàng tỷ lần như mình như nãy mình nói là khi họ đã nhập đạo thì cái mức độ giác ngộ nó sẽ rung động trở thành một cái nguồn sống vô tận để để cung ứng cho các pháp giới này và vậy thì trong cái lúc mà rung động mãnh liệt đó với cái cái sự siêu thoát siêu vượt của mình nó ảnh hưởng tới những người bế tắc họ được phá vỡ họ cũng được vượt thoát và các người khác cũng được vượt thoát khắp pháp giới này được vượt thoát thì đúng là pháp giới này được sung mãn với cái sự siêu thoát của cái người giác ngộ cho nên mọi người giác ngộ là chưa có cần mở lời chỉ chưa có đầy khải một cái móng tay thôi á hả là cái công đức cái phước đức nó hằng hà xa số kiếp cho khóc chúng sanh lễ lại cúng dường xài cũng chưa có hết chiếu phước của họ nữa đúng là khóc trời người cúng dường chưa có chưa có mẻ miếng phước đó là phước đức thâm mật đó. như vậy là đủ để mới có thể làm sung mãn thế giới này cho nên chúng ta thấy khi mà mình ở trong cái cảnh giới thiền định mình thấy không có gì á thực sự là mình thấy không có gì và người trong cõi mình cũng thấy không có gì nếu mình thực sự giác ngộ thì mình thấy mình thấy rõ ràng là là cái năng lực rung động trong cái pháp giới mười phương nó bị mình làm chấn động không đơn giản đâu cho nên chúng ta thấy cái cách diễn tả là gì đó sáu cánh chấn động rồi ờ, sơn hà đại địa sụp đổ rồi đó cái cách diễn tả của các vị thiền sư là các vị nó có thấy có có thấy á và mình hay nói hoài là cái cái cái cái hình Đức Phật ngồi cái tay để ngang một tay úp đầu gối là cái ấn an địa khi Đức Phật thành Phật là nó sẽ rung động cái thế giới mười phương này và ngay cả quả địa cầu chúng ta cũng bị chấn động và phút giây đó nếu Đức Phật không có đưa ra để làm ăn quả địa cầu này coi chừng rúng động nổ tung luôn thế nên cái phút chốc mà thành tựu là làm sung mãn pháp giới đó là một cái sự thật và sự rung động đó nó vẫn còn mãi mãi trong pháp giới này cho nên có một vị khác giác ngộ thì nó cộng hưởng cái sự rung động đó có một người đâu ở một pháp giới mười phương này giác ngộ nó cộng hưởng sự rung động đó thì như vậy là khắp pháp giới mười phương có rất là nhiều người giác ngộ thì nó sẽ cộng hưởng cái rung động giác ngộ ở một cái tầng rất là cao và nó phá vỡ cái vô minh tâm tối rất là nhiều cõi chứ không phải là một cõi như vậy là mỗi một lần mà có một cái cõi tối tâm âm u mù tối mà nó được phá vỡ được bởi ánh sáng này nó nâng tầm lên thì nó sẽ là sao nó làm sung mãn pháp giới này lên bây giờ có những người họ cũng biết được cái giá trị này mặc dù là họ tu chưa có tới đâu nhưng mà họ cũng nói là họ có cái sứ mệnh xuống để sao để nâng tầm nâng tầm cái quả địa cầu của mình nhiều lắm bây giờ có một số người ở nước ngoài họ cũng hay nói kiểu này đương nhiên là họ thấy được cái năng lực rung động của một người giác ngộ và khi cái tâm của người đó mà cứ nghĩ như cái đến cái cõi này nếu như bây giờ ngay đây nha mà tất cả mọi người trong cái thế giới loài người của mình đó ha mà bắt đầu phát khởi cái tình yêu thương phát khởi thật cái tâm yêu thương mình bắt đầu mình phát động một ngày cho tới 10 ngày mình chỉ sống trong cái tình yêu thương sống trong lòng tri ân sống trong sự bao dung thôi là thế giới này tự động thanh bình không còn dịch bệnh không còn gì hết Mười ngày thực hiện cho toàn cầu đi còn đó là cái gì tôi cũng chịu nhưng mà phải tất cả mọi người ở khắp pháp giới này phát khởi cái tình đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái năng lực của tình thương nó sẽ bắt đầu gọi là làm sung mãn cái thế giới loài người của mình lên nâng tầm cái rung động cái trường sinh học thế giới này được nâng tầm ở một cái tầng rất là cao thì những cái tà khí những cái mà bệnh tật gì gì đó nó sẽ được sao được hóa tán hết Tuy nhiên là chuyện rất là dễ để hóa tán tất cả mọi cái hoạn nạn, cái khổ đau, cái tai ách cho nhân loại là gì? Là tình thương. Nhưng mà người đạo Phật làm cũng không nổi nữa. <laughs> cho nên thế giới nó vẫn bị biến động là lý do này. Chỉ còn cái người tu theo đạo Phật bây giờ thực chất chúng ta ngồi lại chúng ta nghiệm coi ngày 24 tiếng đồng hồ chúng ta phát khởi cái tình yêu tức là vì lòng thương tưởng cho cuộc đời này có được mấy giây này lời Đức Phật dạy rõ ràng đúng không tức là những cái bậc hiền triết ra đời là gì sao vì cái lòng thương tất cả chúng sanh muôn loài vì lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho số đông vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà đệ tử như lai xuất hiện ra đời bây giờ đệ tử như lai vì lòng thương tưởng cho đời ngày phân nửa cái thời gian dùng rồi được không chưa chắc cái thời thiền định chúng ta đã phát khởi cái lòng thương tưởng cho đời nữa mà phải suy nghĩ mà phải nói thật như vậy không phải mở tâm thương là dễ đâu cho nên khi mà bây giờ phát động cái phong trào đem lại cái sự hòa bình cho thế giới bằng cách là người người thương nhau nhà nhà thương nhau ha thì cả thế giới này thanh bình làm được không muốn làm được thì tất cả những đệ tử của đức phật bắt đầu phải học thuộc lại cái bài đó học tới học lui học xuôi học ngược tới học mình nghĩ cho đời là vì lòng thương tưởng để chúng ta nghĩ tới cuộc đời này mình nghĩ cho đời là vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho cuộc đời này vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình có mặt mà mình sống tiếp mà mình hít vô mình thở ra đúng không và tới nó nó thuần thục như hơi thở của mình à, thì giờ hết vô cũng là thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài mà thở ra cũng thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài cho nên hôm trước mình nói là cái gì hít vô là phước huệ viên mãn thở ra là tròn đầy yêu thương mà cũng mấy ai tập trung để có thể tập được cái hơi thở này chùa này chưa chắc có tăng ni nào thực hành có không làm được mấy phút hít vào phước huệ viên mãn thở ra tròn đầy yêu thương có ai làm đâu và như vậy thì cái tình thương nó không được lan tỏa nó không được làm sung mãn cái pháp giới này và muốn pháp giới nó được sung mãn ở một cái tầng tốt đẹp hơn thì tất cả chúng ta sẽ là những cái nhân tố mình nó giống như một cái giọt dầu rớt xuống biển hai giọt dầu nó lan tỏa ba giọt dầu nó lan tỏa mình đâu có cần là nguyên cái biển này được mình nhuốm sáng đâu đúng không nhưng mà khi chúng ta đã phát động cái tình thương từ nơi tâm thức của mình là chúng ta bắt đầu đưa vào thế giới này một một khối yêu thương một tầng rung động ở cái tầng cao để nâng tầm cái quả địa cầu đây là một cái sự thật Thật ra chúng ta thấy rõ ràng là từ phước đức thâm mật kia tức là cái chỗ mà cái tâm yêu thương thầm kín đối với tất cả chúng sanh muôn loài và sự rung động yêu thương phát khởi từ cái trí tuệ giác ngộ của một cái bậc giác ngộ như một vị thánh một vị bồ tát và nhiều vị thánh nhiều vị bồ tát giác ngộ như vậy thì cái sự rung động đó làm đúng là sung mãn cả cái pháp giới này à, người xưa họ đã thấy chuyện này rồi các vị bồ tát hồi xưa đã thấy rồi thì bây giờ các nhà mà nghiên cứu năng lượng của thế giới cái rung động sinh học những cái tầng sóng rung động sinh học của thế giới này họ bắt đầu họ phát hiện ra và họ khuyến khích chúng ta một là chúng ta phát khởi cái tình thương hai là chúng ta thể hiện cái lòng tri ân thứ ba là chúng ta sống thực sự bao dung rộng lượng thứ tha với tất cả mọi điều và cả ngày trong ba cái tâm này mà nó được thực hiện á, từ sáng trưa chiều tối cả một ngày tất cả những cái suy nghĩ chúng ta lanh quanh trong mấy cái chuyện này thôi thì trong ba cái này nó cũng không hơn cái chuyện của đức phật nói là vì tình thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài thì quá đủ rồi đúng không rồi vì lòng thương tưởng cho cuộc đời rồi vì cái sự lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc cho số đông vì hạnh phúc vì lợi ích vì an lạc cho chư thiên và loài người thì lời dạy đức phật quá đủ hồi xưa đức phật đã dạy rất kỹ cái điều này rồi Đức Phật ra đời vì mục đích đó và Đức Phật cũng muốn chúng tăng cũng như đệ tử cư sĩ của Đức Phật thực hiện được cái điều này trong cuộc đời này. Từ đó là Đức Phật đã thấy cái việc này cho nên muốn nâng tầm cái thế giới này nâng tầm cái pháp giới này lên chúng tôi không biết là trong tất cả chúng ta có ai có cái sức cảm nhận có cái sức cảm nhận khi chúng ta ở gần một người có cái năng lượng lớn và chúng ta có cảm giác là bị chuyển hóa chúng ta chỉ cần ngồi gần thôi không cần nói câu nào đâu chúng ta chỉ cần à, nhìn thấy người đó không cần phải nói câu nào đâu thậm chí là chúng ta chỉ cần nghe danh hiệu của người đó thôi mà những người này thì chưa có chạm được đâu chưa có tin đâu những người nào mà gặp hoạn nạn thật sự niệm danh hiệu của bồ tát quán thế âm hay là bồ tát phổ hiền hay là danh hiệu của một vị thầy mình vị thiện tri thức gì của mình mà mình thoát liền ngay tại chỗ thì lần đó mình mới tin là đúng là có một cái chuyện kỳ diệu <laughs> đang nồng mộng bị ma đè tâm mình vừa hướng tới phật bồ tát tự động nó biến mất thì lúc đó mình mới tin mình đang gặp hoạn nạn mà kêu tên một vị bồ tát nào kêu danh hiệu vị bồ tát nào chuyện đó biến mất thì lúc đó mình mới tin là mình mới thấy được là nó có một cái gì gì đó còn bình thường mình không thấy đâu nhưng nếu ai mà thực sự trong cái lúc sinh hoạt bình thường mình tự dưng mình tâm mình nó bất an nó dao động mình hướng tâm tới thầy mình hướng tâm tới một vị bồ tát hướng tâm tới một đức phật gì gì đó tự nhiên nó lắng xuống chúng ta đang rất là sáo động mà chúng ta chỉ hướng tâm tới người đó tự động mọi cái nó yên lại thì mới thấy cái năng lực năng lực của phật và bồ tát mà khi chúng ta hướng tới để chúng ta kết nối được á, thì bao nhiêu cái từ tâm của đức phật bao nhiêu sự yên tịnh của đức phật đều rót vào tâm của chúng ta thì lúc đó mình mới tin nhưng mà do chúng ta bị cái nghiệp gì đó, nó che chúng ta không có nhận nổi cái này <laughs> cho nên mình nói là năng lực của đức phật để nâng tầm cái quả địa cầu này nâng tầm pháp giới này thì ít có người tin lắm nhưng mà do chúng ta không thực hiện chúng ta không có thực hành chúng ta không có cảm nhận nổi cái điều này cái cái tâm mình mà linh thông tí thôi tức là đừng có dướng kẹt đừng có vướng mắc với nhiều vấn đề quá đại khái là mình rỗng rỗng miếng ha đừng có bị ờ, dướng mắt đừng có bị uất hận đừng có bị phiền hận đừng có bị phiền não đừng có bị dính chấp bất kỳ một cái loại tình cảm gì hết á tâm mình nó lúc nào nó cũng rỗng rỗng rỗng rỗng thì quý vị cách một cái người tu khoảng 200 mét, 500 mét là quý vị sẽ bị mình chấn động, mình tự động mình bị cái lực thanh tịnh đó đó nó sẽ tác động đến mình tự nhiên cái mình nghe mình bị chấn động cái tự nhiên ủa sao tới đây cái mình nghe tâm mình nó yên quá vậy ta mà mình không biết yên lý do gì không biết thì đi lên quanh lẫn quẩn vòng vòng hồi mình gặp một vị nào đó đúng là người này thậm chí là có những cái loại máy đo từ xa là cái máy năng lượng của họ đã dao động kim dao động kim họ rà rà đi càng lúc càng gần thì kim nó dao động càng kinh khủng và tới gặp vị đó vừa ngồi xuống kịch kim luôn kim hết nhúc nhích luôn <laughs> có những cái loại máy nó đo năng lượng như vậy ở đây là những cái chuyện thật quý vị chắc chắn là quý vị không có thể tin được đâu mà tôi sẽ tôi đã gặp rất là nhiều cái máy đo như vậy rồi ở đây là cái chuyện vui thôi thì để thấy rằng là khi một người mà đã đạt được một cái mức độ vượt thoát cái lòng mê trong sanh tử thì họ có cái năng lực vượt thoát đó mà năng lực vượt thoát đó nó tương tầm với một cái mức độ rung động của vũ trụ ở một cái tầng cao hơn cái tầng loài người của mình như vậy là nó sẽ làm cho pháp giới này được sung mãn hơn đây là một cái sự thật không thể không có mà khoa học sẽ chứng minh được tất cả những cái điều này sau một thời gian nữa bây giờ thì họ không chứng minh hết được nhưng mà chế máy đó thì phải nói là những cái người rất là thâm sâu trong cảnh giới tâm linh mới có thể tư vấn cho các nhà khoa học chế được cái máy đo được cái rung động sinh học của cái tầng sóng tâm linh ở cái mức độ nào thì tôi nhớ là cái năm 2009 à, 2012 lần thứ hai tôi qua Mỹ 2012 thì cũng có nghe một cái anh tiến sĩ ờ, về khoa học của Đức anh ở cùng ờ, với một cái vị hòa thượng ở bên Mỹ chế một cái loại máy à, quý vị ngồi thiền họ đặt cái máy đó họ đo và tâm mình dao động cỡ nào nó sẽ báo lên cái màn hình đó thì có những người yên có những người không yên và rõ ràng là khi mà có kết quả từng người từng người từng người nó được đọc trên cái chiếc máy đó rồi thì à, cái ông tiến sĩ đó thì mới khẳng định là cái cái cái thiền này nó nó có kết quả là cái vị thầy nhất là đặt ở gần vị hòa thượng đó thì rõ ràng là cái dao động nó rất là thấp thậm chí là dao động âm còn là những cái người mà à, bình thường nó sẽ là dao động dương nó trả lời được là trong cái thiền đường đó mấy người công phu tốt mấy người công phu cũng tốt cũng nổi tiếng bên mỹ một thời nhưng mà năm đó tôi cũng chướng lắm à, họ đặt câu hỏi đó tôi bác <laughs> khi đi tới ờ, texas buổi giảng đó phật tử tại vì cái đạo tràng đó nằm tại đó họ đem chuyện đó ra họ hỏi tôi bác mà sự thật, sự thật là phải bác thôi thật ra cái cái định mình tới cái mức độ tắt tâm thức không có máy đó máy mà đo tới cái mức độ mà tắt tâm thức là không có chỉ có khi mà tâm thức còn hoạt động á, thì cái dao động sóng âm nó còn mình mới đo được thì như vậy là sao tại vì cái máy đó là được chế chế từ cái gì từ tâm thức mà chế thì cái cái nó đo được cái tầng sóng dao động của tâm thức của những người còn hoạt động thôi chứ còn mà người vượt tầng không đo được tôi nói tôi không có vượt tầng vượt khỉ gì trơn giờ đem máy lại đo tôi biết liền <laughs> tôi đang giảng như vậy nè mời đem máy lên đo trước công chúng đàng hoàng chứ tôi không có phải là giấu kín không có cần phải về ở phòng riêng đó bây giờ quý vị ở đây cũng có mấy vị trong cái đạo tràng đó quý vị con đem máy lên đây đo đi tôi nói tại máy đem về đức rồi tôi nói vậy thôi <laughs> đó để thấy rằng là cái gì ví dụ như mà mình à, ngồi trước cái chiếc máy đó và chiếc máy đó nó sẽ đột được cái tâm mình đi nữa mình cũng đâu có ngán đâu à, giờ là có tâm bị độc được ta không khởi tâm lấy gì bị độc thậm chí hả tôi nói là dù khoa học có chế được một cái loại máy ha, là có thể đo được cái dao động sóng tâm của tôi tôi nói là bây giờ nè không phải đợi tôi ngồi thiền thử rồi sẽ biết ở tại Mỹ thì có rất là nhiều loại máy nếu quý vị tìm mà nằm đó là họ có ai tìm thật ra mình cũng thách thức không ai tìm quý vị cứ ngồi đo đang cái lúc tôi giảng mới là ngon <laughs> tôi đang giảng cái nè mà quý vị đo được cái tâm thức dao động của tôi như người bình thường thì cái máy đó là mới là cái máy giỏi chứ còn mà đợi tới cái lúc mà ta đang ngồi thiền đặt máy đo thì không hay ho vậy đó Thật ra cái kỳ đó mình cũng bán là một số người họ cũng không có vui nhưng mà sau đó thì à, trong cái đạo tràng nó có một cái à, ni sư không biết bây giờ ni sư đó còn không à, cái năm đó thì ni sư cũng bảy mươi mấy tuổi rồi sau đó nghe tôi nói sốc sốc cho nên mới giận mới nghe coi mình giảng cái gì <laughs> bắt đầu mò mò vô nghe bộ kinh à, lăng nghiêm của mình giảng nghe xong bộ kinh lăng nghiêm rồi thì à, điện về nói là con nghe bộ kinh của thầy rồi bây giờ con không có hành theo cái pháp đó nữa <laughs> hèn chi bữa đó thầy bác là nó có lý do nó có lý do rõ ràng tại vì khi một người đã vượt qua thiền định là cái tâm thức không còn hoạt động tâm thức hoạt động thì không đo được cho nên máy mà còn đo được thì chỉ đo ở cái tầng sóng thức của người ta thôi chứ còn nó vượt tầng là không đo được mình nói chơi nói chứ vượt tầng là không có cách nào đo được cho nên khi người ta đã cắt được cái tâm thức theo cái công phu của mình máy gần tới cắt bụp <laughs> không có cách nào trờ được hết trơn á và người ta sẽ chế được cái loại máy là sẽ đo được hoạt động tất cả những tâm thức thậm chí nó đọc được cái suy nghĩ của mình thì cái chuyện đó bây giờ khoa học cũng đã phát hiện đã làm được rồi nhưng mà mình vẫn thách thức trong lúc bình thường thì thôi không cần vàng nha tức là cái lúc mà mình à, mình sống sinh hoạt bình thường mình à, suy nghĩ mình tính toán công việc làm ăn à, thì máy bao là dính đó <laughs> lúc đó là dính đó. nhưng mà buông chuyện đó ra rồi mà cho tôi lên tòa tôi thuyết pháp tôi chấp máy rồi à, tôi đang nói chuyện đây là tôi nói là ngon đem máy lại đo mới là hay chứ còn nếu mà ngồi mà nhập định để mà đo thì cái máy nó cũng chưa có giỏi lắm đó thành ra là có những cái loại máy mà chúng ta thấy rõ ràng là nó đo được cái sự rung động rung động sóng thức của mình nó có biết là cái tầng tâm cao tầng tâm thấp gì đó thì khi mà chúng ta phát khởi cái sự rung động nó mới có thể đo được còn hông hả đặt lên nó nghe cái tiếng rú kinh khủng lắm tiếng rú nghe ghê lắm nó bị kịch máy nó hú <laughs> nó hú và nó không có còn dao động nữa ví dụ như là nếu mà đo trên cái cái máy đo rung động cái cái năng lượng á cái sóng âm nó rung động ờ, mà ví dụ như mình đi ha thì chúng ta thấy cái khoảng cách này nó nó xa nó xa lắm mà cái rung động chúng ta lên một cái tầng cao một chút bắt đầu nó nó rần rung động chúng ta lên tầng cao chút nữa cái nó gần rung động chúng ta lên tầng cao là chúng ta không thấy sóng luôn và bắt đầu nó phát lên cái tiếng rú tức là máy không đủ sức đo nó hú luôn <laughs> thì vậy là cỡ mấy ngàn hạt trở lên nó, nó mới hú còn từ ngàn hạt trở lên thì nó chưa có hú thì vậy là tùy cái năng lượng sinh học của mình mà nó sẽ tạo một cái năng lượng sống cho vũ trụ này không phải tạo nhưng mà nói giờ là chúng ta phải dùng từ là nó kết nối <laughs> kết nối cho nó không có tạo được tại vì năng lượng thật của vũ trụ này nó là một cái loại năng lượng sống ở một tầng rất rất là cao cho tới bây giờ chưa có máy nào có thể đo được mặc dù cái máy mà đo cái năng lượng năng lượng cái sóng nó lên tới cái tầng là 20 20 vạn là tới 2 triệu hay gì đó thì ờ, vẫn chưa có chưa có tới cái đỉnh năng lượng thật của vũ trụ năng lượng thật của vũ trụ là nó phẳng lì luôn <laughs> không có dao động mà là một cái loại năng lượng cho tới giờ phút này chưa có cái máy nào đo được không biết là bao nhiêu đó là bị kịch máy tức là nó nó còn dao động dao động dao động gì thì đo được mà bây giờ nó kịch nghiêng <laughs> hết đo nhưng mà nó trở thành cái khối năng lượng và chính cái khối đó nó mới tạo thành tất cả cái năng lượng sống cho vũ trụ mênh mông này cái rung động sống của vũ trụ này nó tạo thành cái nguồn sống của tất cả muôn loài và những cái điều này tôi nói nếu mà một số các nhà mà sâu về thiền học sâu về tâm linh mà có trong cái thời đại này và các vị mà đều có thể hướng tâm tới vũ trụ này bằng cái cái cái cái lực tâm từ của mình bằng cái sức định cái sức thanh tịnh sâu thẳm của mình bằng cái năng lượng rung động vượt tầng của mình thì nó sẽ làm cho sung mãn cái pháp giới này thật chứ không phải là không có cho nên đó là mình cứ nghe là có vị bồ tát nào đó trong cái xuất hiện trong cõi đời của mình thì mình mừng đi các vị đem một khối năng lượng kinh khủng xuống <laughs> mặc dù bây giờ còn nhỏ các vị chưa có lộ ra tôi thấy cũng nhiều lắm rồi mà các vị chưa có lộ ra nhưng mà mình thấy rõ ràng là à, cái tầng cái tầng mà dao động của cái cái cõi của mình nó lại được nâng lên khác thường so với trước đây 10 năm khác lắm từ năm 2012 tới bây giờ là cái quả địa cầu chúng ta được nâng tầm thật cái này là mình lặp đi lặp lại hoài mình nói rất là nhiều lần thay đổi rất là lớn từ sau 2012 cho nên có những cái mà chúng ta thấy rất là những cái chuyện mà dùng từ là gì bất ngờ bất ngờ bất ngờ trong mọi lĩnh vực từ khoa học cho tới địa lý cho tới văn hóa tới giáo dục cho tới tâm linh tất cả mọi cái nó đều xảy ra nó vượt bậc nó vượt tầng nó bất ngờ nhiều cái lắm nhiều rất là nhiều phương diện trong đời sống của xã hội nó gần như nó vượt tầng nó vượt bậc có những cái mà chúng ta trước kia không bao giờ tưởng nổi thì bây giờ nó lại xảy ra có những người nhũ đêm trở thành cao thủ <laughs> làm việc đâu mới một tháng hai tháng trở thành tỷ phú à, nghiên cứu một thời gian phát hiện ra những cái chuyện mà rất là à, mất thời gian đối với khoa học trước kia năm bảy chục năm cả trăm năm nhưng bây giờ trong thời gian ngắn họ phát hiện cũng như là tất cả những người tu thay vì họ tu bình thường nhưng mà có khi á, hả, là họ được gặp vị thiện tri thức hoặc họ sử dụng đúng công phu gì đó trong chưa đầy một tháng họ vượt cả hàng trăm kiếp công phu của họ tất cả mọi cái nó khác lắm khác lắm và người tu để đạt đạo thì sắp tới đây họ cũng rất là đông rất là nhiều vì cái tầng của vũ trụ nó đang tăng rất là cao rất là nhiều các vị bồ tát tới đây rồi ở các nước chứ không phải riêng nước của mình cho nên các vị là đã bắt đầu đến để phải dùng cái từ là cái gì nâng tầm nâng tầm cái thế giới loài người chúng ta lên một cái tầng nâng tầm cái quả địa cầu chứ không phải thế giới này thì những chúng sanh mà có sống trong quả địa cầu này sẽ cảm nhận được cái loại năng lượng vượt tầng vượt bậc của các vị để làm cho cái thế giới này được tốt hơn hiện tại thì mình thấy dịch bệnh xấu đúng không mà về mặt nó lớn chừng nào thì về trái nó rộng chừng đó chúng ta phải hiểu được điều này <laughs> cái nguy hiểm nó cũng phải nói là lớn thì ở bên bề bề khác của nó cũng rộng tương tầm dịch bệnh hồi xưa nó không có làm ảnh hưởng toàn cầu như bây giờ đúng không bây giờ dịch bệnh toàn cầu thì bên sau đó nó có một cái gì đó nó cũng kinh khủng lớn à, những người nhìn theo cái nhìn tích cực họ cũng đã nhìn thấy những cái này những người mà nghiên cứu về năng lượng họ đo về năng lượng của vũ trụ này họ thấy những cái kết quả về năng lượng vũ trụ này bây giờ nó ở một cái tầng cao hơn trước kia rất là nhiều mà chính họ cũng chưa đưa ra cái kết luận cuối cùng thì như vậy là ở đây trời mình tại vì muốn nói tới cái chuyện này ở này trong kinh nói trước lâu quá rồi <laughs> bây giờ cái thế kỷ 21 này mình nói nó cũng không có phải là mới mình cũng đang nói chuyện cũ rích mà nói tới cái này để thấy rằng cái nhìn về khoa học về vũ trụ của đạo Phật là đúng là đi trước khoa học tới hàng ngàn hàng triệu năm chứ đừng nói hàng ngàn năm với cái trí tuệ phát triển khoa học họ đã thấy được cái tâm của một cái vị mà đạt được cái phước đức thâm mật lớn nó làm sung mãn cái pháp giới này thì đạo phật nó thấy quá xa từ xưa giờ rồi bây giờ bác quá mình nói thì cũng nói lại chơi cho vui thôi thực sự là mình chúng chưa có đủ sức để nói hết chuyện này không ai có đủ sức để thấy được mà một cái người tu làm sung mãn cái pháp giới này nếu mà ai thấy được điều này á, thì mới quý giá một cái thời thiền định còn không ai quý đó thấy người thiền mắt liêm chim làm làm ngồi hoài ở chỗ <laughs> nhưng mà không có đâu xin lỗi mấy người á mấy cái người đó mà ngồi thiền mà họ vô định rồi nó làm sung mãn cái thế giới này á Mặc dù là ngồi đến thinh không có gì hết Nhưng mà thế giới được sung mãn với cái tâm thanh tịnh của họ Cái rung động của cái tâm thanh tịnh Nó làm cho Pháp giới này được thanh trong Nó thanh lọc rất là nhiều những cái tà khí Những cái, cái tạp khí nó đang xảy ra trong vũ trụ này Không có đơn giản đâu Nhưng mà người ta không thấy cái này Có rất là nhiều cái nhà nghiên cứu Bây giờ họ rất là coi trọng thiền có những cái hội họ lập những cái hội rất là lớn thì những cái hội đó không phải họ đi theo đạo phật và họ có những cái sự kết nối với nhau ở toàn cầu đúng giờ đó họ ngồi thiền họ không phải là họ câu <laughs> bói rồi nha nhưng mà giờ đó là giờ kết nối của của năng lượng của một số cái quả địa cầu khác của một số hành tinh khác được kết nối với hành tinh mình mà họ đo được lúc đó họ ngồi để họ câu thông và khi họ câu thông tới mấy triệu người thì nó nạp năng lượng cho quả địa cầu của mình mạnh hơn tất cả những cái đạo tràng thiền của mình đang đang tu nữa thì cái số người họ đi sâu vào cái ngăn, nghiên cứu năng lượng của vũ trụ họ phát hiện ra cái điều này và có những cái thời họ phát động ngồi thiền đúng là cái số lên tới năm bảy triệu người trong một cái thời ngồi thiền của họ chứ không phải mấy cái thiền viện lớn chưa chắc đã có. Mấy cái thiền viện Phật giáo chưa chắc đã có. Nhưng mà họ đo được tức là trong lúc đó với số triệu người đó ngồi thiền và họ đo được cái sự kết nối của mình qua tới cái vũ trụ bên ngoài và câu thông năng lượng nó tỏa vào cái thế giới của loài người mình đây là những cái chuyện thật của khoa học nhưng mình có nhiều khi mình không có điều kiện nghiên cứu hoặc là chúng ta không có kết nối được tâm linh thì mình thấy cái chuyện mình nó đơn độc nó đơn lẻ nó nhỏ xíu <laughs> chỉ cần quý vị ngồi thiền thôi mọi chuyện nó sẽ khác thường và nếu chúng ta thường xuyên thanh lọc được tâm của mình ở cái tầng thanh tịnh thì ờ, thì cái vùng sống của chúng ta cái nơi sống này của mình không phải ở đây đâu mà nó lan tỏa rất là rộng về vũ trụ nhưng mà ít lắm cái nơi sống của mình nó có một cái sự yên bình nó có một cái sức thanh tịnh và nó có một cái sự rung động khác thường nó không có giống như những cái nơi khác ví dụ như ban ngày giờ này mình chưa ngồi thiền thì nó khác ạ à. tới giờ ngồi thiền các nhà khoa học mới nghiên cứu đem máy vào đây đo rồi biết liền gì đâu viết liền à mặc dù là ở đây chưa phải nhập định gì lắm nhưng mà đã có người ngồi thiền thì có người lắng tâm và có người lắng tâm có người thanh lọc được những cái tâm tà tâm tạp niệm của mình thì năng lượng nó sẽ biến đổi cái vùng mình đang ở cái nơi mình đang ngồi có khi nó nóng có khi nó lạnh gì thì những cái chuyện nóng lạnh mình không quan trọng nhưng muốn nói là cái rung động sóng âm của nó bắt đầu thay đổi cái vùng trời mình đang sống thành ra là chúng ta thấy à, một thời mà chúng ta ngồi đúng một thời chúng ta hít thở đúng một thời tâm chúng ta yên thì à, chúng ta xuống chúng ta soi gương thấy cái mặt mình nó không giống hồi nãy liền à cả tế bào của mình đều rất linh thông cảm nhận được chuyện đầu tiên là mình hưởng <laughs> cho nên tất cả tế bào nó vui nhộn nó hoan hỷ nó rực sáng ra từng tế bào nó phóng quang từng tế bào nó phát quang khi nó nhận được năng lượng thanh tịnh của tâm của mình chuyển ra chuyện đầu tiên ở đây chúng ta thấy người ngồi thiền mặt sáng trưng sáng trưng không phải là cái khí bình thường mà là tất cả tế bào của họ đều sáng cho nên họ mới sáng và sở dĩ họ sáng được là họ cảm thụ được cái năng lượng thâm tịnh của tâm từ mình phát ra ra người nào tu thiền dậm mặt biết liền tu tốt quá <laughs> còn tu cũng tốt dậm mặt biết liền sáng mà xả thiền dậm mặt hầm hồng như trịnh hông là biết là không có phải rồi đó, ờ, và tự nhiên không có cái chuyện gì để có thể cho người ta cười hết như cái mặt nó tươi lạ thường lắm là tại vì đã được cái sự yên tĩnh từ cái tâm hồn là toàn bộ cơ thể được hưởng trong cái vòng thanh tịnh đó cho nên khí sắc chúng ta nó rực rỡ lên mà không ai có thể có thể tin được là sau một đêm tại sao cái mặt người này nó khác thường quá thì chắc chắn là tâm của họ trong đêm vừa qua rất là tốt có khi 15 phút đã xả ly được tất cả những cái phiền muộn rồi thì toàn cái nghiệp nó đã bị gọi là gì đó tuôn đổ được trút cái nặng ngàn cân được sống phơi phới ở tâm hồn nó nhẹ đi tất cả những cái vướng chấp của mình cái, tất cả tế bào mình được hưởng chỉ cái lợi đầu tiên là mình chứ không phải bắt ngồi thiền có lợi cho ai mình mà ngồi mình cảm giác mình được nhẹ mà nhẹ thiếu điều muốn bay á ha à, rồi sáng bữa sau thấy cái mặt biết liền rồi à. còn ngồi thiền mình nó nặng gần chết luôn thở thở không thông sáng ngày cái mặt chồng chồng lên ha nói <laughs> chuyện thấy rõ thì nó là cái được trả lời tại vì cái tế bào của chúng ta á nói là cái cái gì hồi trước mình nói rồi đúng không các nhà khoa học cho rằng cái thân của mình là một tiểu vũ trụ tôi nói xin lỗi các vị đã nói sai một tế bào của chúng ta là cả một cái vũ trụ này chứ không phải cơ thể mình là một tiểu vũ trụ sai rồi cho nên cái rung động sinh học của toàn vũ trụ mình nó ảnh hưởng trực tiếp đến từng tế bào trong cơ thể của mình ngược lại cái sự rung động năng lượng sinh học của từng tế bào của mình nó sẽ ảnh hưởng khắp cả pháp giới này trở lại và chúng ta có tu cho nên đúng là làm sung mãn pháp giới tôi thích nhất câu này <laughs> thích nhất câu này mấy câu này từ xưa nói rồi tu đạo phật chúng ta phải dùng cái từ là gì mình rất là hãnh diện và phải nói là mình có sứ mệnh khi đến một cái thế giới này chúng ta đã từng tu tập đã từng giữ được cái sự thanh tịnh của tâm mình tức là mình đã góp phần sung mãn cái pháp giới này chứ không phải thế giới loài người của mình mà là chúng ta thiền định tốt giữ được tâm thanh tịnh tức là chúng ta đã góp phần làm sung mãn pháp giới này tức là chúng ta đã thể hiện một cái sự đền ơn và báo ơn của mình sự thật thì chúng ta sống là nhờ pháp giới này không có pháp giới này chúng ta sống không có được và như vậy chúng ta trả lại pháp giới này thì chúng ta trả lại bằng cái tâm thông lưu và thanh tịnh của chính mình đó là một cái sự đền trả cái pháp giới mênh mông này của mình và đó cũng là sứ mệnh của mình khi sinh ra đây pháp giới muốn chúng ta sinh ra để chúng ta sống nó tương tầm nó tương ưng với cái vốn có của vũ trụ mênh mông của pháp giới này chứ không muốn mình sống ngược lại nhưng mà tại vì mình đã bị lệch rồi lệch cái định vị chúng ta đã sai do đó chúng ta càng đi chúng ta càng xa với cái rung động tự nhiên như nhiên của vũ trụ thành ra là chúng ta tự phá rối để làm bế tắc mình mình không còn kết nối không còn câu thông được với cái rung động của pháp giới này và nếu như chúng ta bỏ tất cả những cái câu thúc những cái vướng mắc ở nơi tâm thức của mình chúng ta phá vỡ được những cái câu thúc đó những cái vướng mắc đó thì tự động là nơi tâm chúng ta nó bắt đầu nó rỗng và khi mà tâm chúng ta rỗng không còn bất kỳ một cái sự vướng mắc nào trong lúc đi đứng nằm ngồi là lúc đó chúng ta chúng ta sẽ kết nối được cái rung động sinh học thật của vũ trụ này và bắt đầu lúc đó chúng ta sẽ mênh mông trở lại chúng ta sẽ rỗng rang trở lại chúng ta sẽ thanh tịnh trở lại và và gì và chúng ta làm sung mãn pháp giới trở lại để nuôi nấng cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới này